chúng ta đăng nhập vào tài khoản từ trình duyệt của MetaMask ấn vào trình duyệt và sẽ vào cái giao diện đang có trên màn hình chúng ta đăng nhập vào tài khoản mà hơi yếu sao nó không vô được có vẻ mặt hơi yếu ừ. rồi khi anh chị đang đập vào đây các chị nhé ở trên màn hình này chúng ta sẽ vào cái phần AI Foundation cái dòng dưới cùng anh chị nhá cái hình mà, mà hình lục giác hiện tại là của trên điện thoại của em là màu trắng còn trên laptop là màu đỏ dưới chữ game này chữ wallet này chữ drop drop flash với chữ uh, cuối cùng là chữ AX Foundation chúng ta ấn vào đó rồi khi mà chúng ta ấn vào đó chúng ta có giao diện như vậy và chúng ta gạt kéo lên anh chị nhá rồi chúng ta gạt kéo lên và chúng ta ấn vào chữ text do ixt here anh chị thấy ngoài chữ màu đỏ màu cam ở trên màn hình đấy ạ chúng ta ấn vào đây nha các chị theo kịp cho em tại cái điện thoại cũng gần hết pin à, anh chị ấn vào cho em vào đây nhá cả nhà theo kịp chưa ạ rồi rồi sau khi ấn vào đây chúng ta sẽ thấy hình cái con con con con à, con, con à, uh, chó nằm ở trên trên cùng cần bốn gạch ấn vào chỗ đó cái này nó khác laptop à phải chúng ta kéo xuống một tí anh chị nhé kéo xuống một tí chúng ta kéo xuống một tí rồi chúng ta kéo xuống một tí cái nào thấy chữ stack giống như hồi nãy trên laptop ấy bây giờ là 8 triệu 8 triệu 740 ngàn à, người đã tắc kinh nãy giờ rồi nãy 8 triệu 68 đúng không nãy giờ là lên được à, 6 600 ngàn ít tên nữa rồi các chị làm ngay nha có thể là không kịp rồi chúng ta ấn chữ stack nha các chị nhá em hướng dẫn hồi nãy rồi ấn stack này nó nằm bên trái dưới cùng của cái điện thoại chúng ta đấy ạ màu đỏ rồi khi ấn vào như vậy thì đã xuất hiện uh, cho ta cái ví cái ví của IT chúng ta kéo lên và kết nối chúng ta trước khi kết nối lên chị à, sẽ xem xét coi à, nó nó nó đã phí cao nhất chưa phí cao nhất thì chúng ta sẽ rất là tốt để chúng ta phê duyệt luôn phê duyệt nha kéo lên ấn chữ phê duyệt chúng ta chữ phê duyệt anh chị nhé. rồi đang nó đang gửi giao dịch và phê duyệt xong là cơ bản chúng ta là kết nối ví nếu mà nó ok rồi anh chị khi mà trên máy tính là trên máy tính là bấm chữ như con tắt đó hả em cũng không rành tại vì khác nhau đấy anh chị khi mà anh chị kết nối ví xong rồi nó sẽ quay lại màn hình như hồi nãy nhá vẫn là tám tám ngàn bảy bốn m 082 chúng ta ấn trước select một lần nữa ấn thử thách một lần nữa nhé các anh chị nhé nhớ ấn thêm một lần nữa nha khi nào nó nó chuyển sang chúng ta bỏ tiền vào như trên máy lắp máy à, laptop của em hải nãy mới được ấn thử thách một lần nữa sao nó không chạy ta rồi ok ấn thử thách một lần nữa thì nó xuất hiện cái giao diện như trên màn hình các anh chị đây ạ à. là trên màn hình của em ví nó ghi là 25.378 chữ nhỏ nhỏ xíu xíu ấy chữ qua liệt IST ấy dưới chữ mắc ấy là là số tiền của em đang có như vậy là em muốn muốn à, tắc kinh 25 UST tại vì không có số lẻ không được nó chỉ lấy chắn thôi tôi ấn số 25 trên trên chữ ở mau á chỗ mà mắt bên bên tay phải là mắt bên tay trái là chữ không ấy ấn ấn số 25 vào và nếu anh chỉ có một ngàn thì ấn hai một ngàn hai ngàn ấn hai ngàn sao nó không ra chứ Alo, anh hỗ trợ hệ thống một tí. Anh Hải ơi, cho em hỏi, dạ. ở trên cái máy của em không có có cái chữ start thì nó có chữ kết nối với ví và tiền cược thôi. Thế mình bấm vào đâu? Kết nối, kết nối, kết nối nhá. Rồi, bây giờ bây giờ tiếp tục tiếp tục nhé. ở mouse chúng ta sẽ chúng ta sẽ ấn số chúng ta muốn tắt kênh, ấn số 25. Ok, tại tài khoản em chỉ 25 thôi. Anh chị nhá, em chị thấy rõ cái này chưa? Bấm không được đâu không được anh ơi rồi, rồi, rồi, tập trung lát em sẽ đưa video lên cho mọi người nếu kịp thời gian ok chỗ phê duyệt nó chạy thì em sẽ gửi video lên lên giúp rồi anh chị tiếp tục nha em bắn số 25 bởi số tiền của cái tài khoản này chỉ 25 thôi và tôi cũng kéo lên tí xíu ạ à. kéo lên chúng ta sẽ có chữ 30 đây á nhỏ nhỏ mờ mờ ấy dưới dòng vàng vàng chúng ta sẽ click vào vuông vuông bên dưới đó chữ 30 đây nhá ấn vào đó ok khi ấn vào cái dòng ô vuông vuông này á em hãy tắt đi này rồi ấn lại này rồi chúng ta sẽ ấn vào chữ stack file được đâu chúng ta sẽ ấn vào chữ stack phân chứ à, nó màu quảng cáo mất có có cái chữ kết nối với ví và tiền cược thôi thì chị yên tâm lắm em gửi video lên cho em sẽ gửi video chị tập trung cho người khác chị ơi em sẽ gửi video ok rồi chúng ta sẽ ấn chữ stack phân anh chị nha chữ màu vàng cam ấy màu ờ, đỏ đỏ dưới ấy. nó cũng phải đỏ nữa cơ màu ờ, <laughs> ờ, màu sẫm sẫm ấy ấn vào đó rồi khi ấn vào đó thì nó sẽ ra nó sẽ xuất hiện cái ví lần nữa và chúng ta kéo lên anh chị nhé kéo lên ấn xác nhận giống như hồi nãy là chúng ta ấn xác nhận một lần các chị ạ à, ấn xác nhận một lần nha các chị ấn xác nhận nha rồi rồi như vậy là à, nó sẽ xuất hiện cái dòng chữ là stack phân do text of 25 ST will Star earning tức là số tiền này chúng ta đã được là công ty xác nhận rồi rồi chúng ta thấy xác nhận rồi đúng không ạ chúng ta có một cái dòng chữ mà dưới mà em vừa đọc xong ấy là chữ xe tích phân ấy do tích of 25 ST will Star earning thì qua one saw chance confirm chúng ta thấy dòng chữ đó là sau chữ dưới cái đó màu cam nhỏ nhỏ xíu view in polygon scan chúng ta sẽ ấn vào đó để kiểm tra nha chúng ta ấn vào đó ấn vào view in polygon scan để chúng ta biết được giao dịch chúng ta hoàn tất chưa và anh chị thấy không ạ bên dưới này nó có chữ V rồi là cơ bản hoàn tất đã xong nha rồi anh chị sẽ ấn vào cái dòng chữ view in polygon scan scan để biết rằng là chúng ta đã hoàn tất chưa ạ chúng ta ấn vào đó nhé rồi như vậy là chúng ta sẽ xuất hiện cái giao diện như thế này tức là chúng ta đã vào cái polygon scan đấy để ta kiểm tra và nó tích dòng chữ xanh ở chữ status ấy. anh chị kéo xuống nên hơi nhiều chữ một tí chúng ta kéo từ polygon scan xuống một tí xíu thôi thấy có chữ status ấy, màu xanh nghĩa là chúng ta đã hoàn tất cái cái cái à, vấn đề stacking rồi chúng ta đã kinh xong số tiền chúng ta vừa vừa vừa vừa stacking rồi anh chị nhá à, chị Hoa Châu ơi lát nữa em sẽ gửi video chị học ngay từ từ chứ đừng để tập bắt tập trung người khác nhiều tại vì nhiều người họ theo kịp đó thì tiếng nó gửi video chị sẽ nghe từ từ chị làm theo nhá ok như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi nhá à chúng ta đã hoàn thành cái việc tắt kinh rồi rồi ok ạ và chúng ta tiếp tục ấn lại cái chữ à, vào giao diện xóa đi ấn chữ lan à, lanet edit để ta vào lại tài khoản plan đã edit nhưng tại vì trên điện thoại em không có rành lắm cho nên em phải ấn lại chữ plan đã edit làm trên máy tính mà dạy điện thoại làm không được đúng rồi em xài quen trên trên trên laptop rồi chúng điện thoại nó hơi khó hơi lọc cọc một tí bây giờ làm không được cái này tôi làm máy tính mà giờ chạy điện thoại không làm được dạ giờ tới chỗ 74 rồi mà giờ có điện thoại máy tính và điện thoại nó giống nhau mà chị để ý những cái dòng mà anh ấy chỉ chị để ý nó nó như nhau hết mà điện thoại thì chỉ có thêm một bước nữa là kết nối ví thôi cô ạ nó chỉ có thêm kiểu rắc rối ở kết nối ví thôi Rồi chúng ta quay lại tài khoản là được rồi nhé. Các bạn em Hải đã làm xong cho các chị rồi. À, em sẽ tiếp tục với phần hỗ trợ khác.